lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi nếu như đời là mơ xin cho tôi dừng thêm phút giây này niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau những phút giây gần nhau sao qua nhanh nghẹn ngào không and phút giây gần nhau sao qua nhanh nghẹn ngào không nói nên lời hạnh phúc trao dâng lời hát xin cảm lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi nếu như đây là mơ xin cho tôi dừng thêm phút giây này niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau những phút giây gần nhau sao qua nhanh nghẹn ngào còn mơ sau giờ em tay trong tay như yêu thương nồng say khi bên nhau làm sao giữ phút giây này niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau những phút giây gần nhau sao qua nhanh nghẹn ngào không nói cảm ơn tình yêu và cho chúng ta gần nhau phút giây còn mãi hát lên lời hát xin cho nhau giây phút khát khao hát cho tình yêu